của FC đoàn kết tự tin quyết thắng và như vậy là hiệp một của trận đấu giữa hai vũ tân lộc và mai vũ đã chính thức bắt đầu tôi nhận được đó là mai vũ fc đoàn kết tự tin và chiến thắng Thế như vậy ngày nay Mai Vũ mang đến với số 13 Đức Đạt số sáu thích văn à Đúng ơi Không được Trên 4 căng sóng Phủi sport thứ 7 Đúng phải live sport Chuyên lượt thể thao và D38 thể thao Một trận đấu được bài đầu tư bài bản chính chủ đến từng uh, thớ thịt bột Đến từng uh, ờ, đất đất và góc phải Rất tốt, rất mạnh mẽ Đó là sự bông gà của thủ thành bên phía Tân Lộc FC nay anh chính là thủ thành nhưng đừng quên rằng số 8 cũng đang chơi đã lập chiến điểm như chúng tôi đã nói về một số 7 thì đó là sự hiệp sau đường truyền như đặt của số 8 đồng đội Đình Sơn cái này sự hợp vào thế phải ghi bàn thôi quá đẹp mắt ôi ui ơi tí nữa thôi thì đã là hai không rồi ok tôm cá và đặc biệt là cá gì à, cá bóng rất ngon ở ờ, lộc hà bây giờ nhà tầng mọc còn nhiều hơn cả tôm cá nữa bởi họ có truyền thống uh, xuất khẩu lao động và thậm chí là trưởng ban tổ chức giải anh Hiển cũng đang có mặt ở trên sân để kiểm soát tình hình Tân Lộc có số 13 cũng rất hay đó là Duy Nghĩa hay có chi hợp số 7 Định Sơn đã là 30 ờ, sinh năm 89 là 36 tuổi rồi đồng hành với giải không những lần này mà những lần khác nữa cơ hội trên đường chân trái không vào Tân Lộc quá mạnh Tân Lộc đã sút rất nguy hiểm nguy hiểm Mai Phụ có cơ hội nhưng một lần nữa thì thủ thành tài ba của Tân Lộc lại chơi hay Đây rồi, đây rồi, đây rồi Mai Phủ cố lên Trọng Đức đang là, là người hùng thực sự Một thủ vừa Trọng Đức lại trọng sự chắc chắn nữa thì cũng bay người mà đã David, David được ghi phải gọi bằng cu không có lỗi không có lỗi ông vinh đấy rồi chưa được con số theo dõi đã lên 52.000 rồi đúng là lộc hà quan tâm bóng đá tuyệt vời tại sao không cứ điểm à trời ơi trọng đức vẫn chưa bị phá trình lần nào cả nhưng phải nói rằng quá tiếc cho mai phụ ở tiếng này một pha số 20 đã không thể các bạn nhìn hãy nhìn vào băng rôn màu đỏ hãy nhìn băng rôn màu đỏ bay phấp phới và là thủ mai phụ fc đúng là thách thức quyết liệt bóng phát ra an toàn đúng rồi khoảng cách chỉ một bàn thôi mai phụ ơi cứ điệp lại là trọng đức ui giời ơi đức ơi là đức tất xã tân lộc là xã gần biển có nhiều cánh đồng lúa đấy rồi dứt điểm không bao đấy đâu lại là trọng đức thêm một lần nữa tỏa sang quá khủng khiếp với chàng trai này xuân đức là người dứt điểm và trọng đức là người đã đổ người, đổ người cản phá quá đẹp mắt quá đẹp trên thầy trò chiến lược gia phan trọng tuệ và trợ lý vị huấn luyện viên phan huy hợi đang à, chơi hay và thầy trò huấn luyện viên võ nguyễn võ hoàng phú cần phải bình tĩnh và... bắn thứ thủ Tân Lộc FC quay nhưng uh, trọng tài đã nói không như vậy là bàn thắng thứ hai không được công nhận bóng đã chạm tay trước khi được vào đưa vào lưới và nó vẫn là chỉ là một đều thôi một không thôi một không thôi quý vị ạ chúng ta vẫn nhận thấy bác Rào Mai Phụ cố lên tự tin chiến thắng và vô địch chiến điểm một đầu đã ghi bàn là số 6 số 6 đã ghi bàn đó là tăng Xích Long như vậy trận đấu ở bảng D cũng đã có bàn quá hay một đều Xích Long đã cút mình thì số một đều ở giây cuối cùng của hiệp 1 và tiếng gọi hiệp một đã khép lại Ôi giời ơi hay thế lại là bàn đang tiếp theo quay đấu lưỡi nữa nào hai cho đội bóng tân lập thủng lưới luôn tiếp theo chúng ta theo dõi lại lại là bàn thắng của duy nghĩa chúng tôi đang còn làm chậm là bàn thắng kia thì duy nghĩa đã ghi bàn số 13 đúng là số 8 là người đá phạm lỗi và tất nhiên anh đã phải ra sân Đây là một cơ hội cho Tân Lộc FC. Nguyễn Văn Cường. Người đến đứng của đá phạt này. Dưới kia. Mất bóng là tường sát. Dưới kia. Mai Phùng phản công. Thôi, lấy bóng tốt. Vẫn là Tân Lộc. Cơ được ngược lại. Ui. Chưa được. Anh cho rằng đó là một tiếng cui sỏ của đối phương. Nhưng trọng tài đứng rất gần ở tiếng này. Có vẻ như số 10 cũng đã vung tay Trung trọng tài nói không Sút Không thể qua được uh, Thủ thành Văn Hà Đấy là phản công vai Lê Giang ngày hôm nay là một ngày hội Nhiều như trận đấu giữa Mai Phụ và Tân Lộc được quan tâm nhiều hơn Ở bảng D Bao, bao rồi Quá đẹp mắt Thêm một bàn thắng nữa cho Mai Phụ FC Và Tân Lộc mặc dù dẫn bàn Bây giờ đã bị dẫn ngược lại Sự vung lên mạnh mẽ của những chiến binh áo đỏ nó làm cho họ tự tin đây là cơ hội cho tân long fc thực sự mà nói người bị phạm lỗi là số 12 và người phạm lỗi là số 13 suy nghĩ xem nhận thức của các bạn này suy nghĩ sẽ đưa về hy vọng thế đây không vào vì vậy mà việc bình luận viên có cởi áo Xin mời, xin quý vị thông cảm Đây vẫn là của Tân Long Duy Nghĩa Duy Nghĩa đã có bàn lần thứ ba Cho Tân Long làm gì Và con thở là con gỡ Tuyết đang chờ tiếng gọi của trọng tài 4 5 phút nữa Đấy Một chiến thắng thì không để thua thêm 39 luôn Thật mà không thể tin được Đấy rồi Đấy rồi Ui. Có khi nào Tân Lộc này chắn ngược lại 5-4 đúng không nhỉ <laughs> Khá nhà thì cứ bảo tự tin có chứ <laughs> Thế tôi hỏi có khi nào Mai Phụ Có khi nào nữa đâu Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu một trận đấu mà quá mệt mỏi với ban tổ chức và người lớn viên chúc mừng hai đội chúc mừng tân Lộc chúc mừng mai phụ buổi thực tập chúng tôi đến đây khép lại